Dạ thưa ông, đây là cái giống bò gì đấy ạ? Ờ, à, đây là cái giống bò Sapariang của vùng miền Tây của Ả Rập Xê Út. Đấy, tôi nuôi nó được 5 năm rồi, tôi yêu nó như con của mình ấy. Không bao giờ tôi đánh đập hay là Ê, ẩu, mẹ con chó tối bố mày thịt